Có 4 loài bơi có tính cách cạnh tranh nhất và trong đó bơi sải được biết tới là một kiểu bơi nhanh nhất và có cái tính hiệu quả cao. Giữ đầu và người thật với nhau. tay đi thật vào nước với ngón cái hướng xuống và dựng đầu ngón tay xạ đồng đất đầu tiên hết lúc này nửa cái đầu của chúng ta sẽ đầm với nước chân các bạn thả lỏng duỗi ra như là đá banh này kéo tay xuống và ra cho gần tới cái hông nhấc cùi trỏ lên trước móng cái và tai nghe song song với nhau tay đi vào nước khoảng 3 phần tư cánh tay và một phần tư kia để luồn theo cái dòng nước. Ngựa mặt lên theo tay ra khỏi nước. Nghiêng mặt theo tay ra khỏi nước thì lúc này bạn có thể thở.